Xin chào mọi người, mình là Vũ Thì à, cũng khá lâu rồi mình mới làm lại video à, cho mọi người Thì trước đây á, mình cũng có làm nhiều video về à, các cái con bot mà về Forex á Thì hôm nay á, mình làm một cái video này á, chủ yếu mọi người muốn giới thiệu về con bot copy à, Trên nền tảng MT4 và MT5 Thì ngày xưa mình cũng có giới thiệu hai con bot copy rồi Trên nền tảng MT4 và MT5 thì hôm nay á, mình làm một con bot là copy từ MT4 qua MT5 và MT5 qua MT4 à, hai cái nền tảng khác nhau mà nó copy qua được chỉ bằng cái hệ thống bằng Backview thôi mình có mật khẩu Backview là được là mình có thể à, copy được thì ở đây á, mình cũng chuẩn bị à, tài khoản sẵn rồi để cho mọi người đỡ mất thời gian đó ở đây mình có chuẩn bị một cái tài khoản à, MT4 và một tài khoản MT5 thì bây giờ mình sẽ thao tác cho mọi người copy từ MT4 qua MT5 trước nha thì à, sau khi mình đăng nhập á bây giờ mình sẽ à, bỏ con bot vào rồi sau đó mình copy bên uh, à, MT5 tại vì hai cái phần mềm này nó khác nhau nha mọi người ES4 và ES5 rồi sau khi mình bỏ bó thành công bắt đầu mình cài đặt cho nó thì bây giờ mình sẽ copy từ MT4 của MT5 nha thì mình sẽ đặt ở bên tài khoản MT4 và tài khoản master mình à, bật tool lên ok bây giờ đây là master à, master 1 ok như này đã thành công mình cài đặt master chủ yếu là ở đây mọi người đăng nhập bằng tài khoản backwheel cũng được nha mình giao dịch trên điện thoại hay bất kỳ thiết bị nào cũng được thì à, ngày trước mình cũng có làm nhiều video à, rồi thì mình sẽ à, rút ngắn lại nha mọi người rồi sau đó vô à, tài khoản MT5 mình cũng bật tool lên sau đó mình lấy bot ra mình cài một cái chạc bất kỳ chạc nào cũng được bên kia là master đúng không thì bên này sẽ là lion lion ở đây bên kia nãy master 1 thì ở đây mình sửa lại giống luôn nha khoảng cách số này kia giống nhau hết rồi ở đây mọi người để ý nè ở đây là tài khoản 69170701 thì ở đây nó hiện lên nè master account nè 701 đuôi là chính xác rồi nè bây giờ mình thử mình giao dịch một cặp cho mọi người xem nha mình sẽ thử ờ, chỉnh TB nha TB là 1630 đây chỉnh setup plot 1630 đây ok nha mọi người mình đóng đóng mình thử giao dịch một cặp khác chọn cặp nào cũng được mọi người ừ. cặp nào cũng được hết mình giao dịch ví dụ mình đăng nhập đây mình giao dịch trên điện thoại vẫn được nha và mình sẽ bằng GU ở đây à. đây mình giao dịch rất là nhiều cặp đầy đủ nha mọi người chốt lệnh luôn nha ở đây á là mình à, hai cái tài khoản này nó đều ở trên sàn Snet thì con bot copy này á nó có thể copy khác sàn được ví dụ Snet tài khoản master là Snet có thể copy qua sàn Live Forest sàn Hot Forest hay sàn thinh sàn cdg hay bất cứ một cái sàn nào đó mình chỉ cần mở nhiều tài khoản mt4 và nó không có giới hạn cái id lại thì mọi người cứ tạo nhiều mt4 treo trên cái vps, rồi ờ, mọi người copy ra thôi ví dụ có khách hàng của mình á ờ, không muốn giao dịch cái sàn đó mà giao dịch cái sàn mà họ ờ, giao dịch thường xuyên giống như sàn IC hay một cái sàn nào đó thì mọi người cứ mở ra là copy được thôi mình có thể chỉnh tỷ lệ vốn được hết nha ví dụ vốn ít vốn nhiều gì đó mình chỉnh bao nhiêu cài hạt đó, thì à, để biết chi tiết thì mình ở đây mình chỉ hướng dẫn copy thôi còn hướng dẫn về chi tiết về à, tỷ lệ thì cứ inbox cho mình rồi thì bây giờ mình sẽ à, hồi nãy là MT4 copy qua MT5 thì bây giờ MT5 sẽ copy ngược lại cho MT4 đây mình đóng lại hết mở một chặt bất kỳ chặt nào cũng được nha mọi người đây bên đây cũng vậy đóng lại hết đây cài board master bên uh, à, MT5 sẽ là S5 MT4 là S4 thì cũng giống như vậy thôi đây mình muốn điền tên gì cũng được à, master MT5 đi rồi ok ở bên đây mình sẽ là line ảnh phần này mình chỉnh lại chỉnh sao giống bên kia master mt5 đây 425 425 đuôi đây bây giờ mình sẽ giao dịch một cặp bất kỳ đi ha đây rồi gì đây đây ok đây gòn là không được mà không phải gòn. đây vàng đây đây mọi người vàng nha đó. ở đây á, tài khoản copy á, mình cắt lệnh nó không có ở gì tài khoản master hết đây đây mình cắt lại bình thường tại sao mà mình sử dụng bot copy tại vì ngày xưa á, mình copy trên sàn á là mình chỉ copy hoặc là mình hủy hủy copy thì khi mà hủy copy á, thì tất cả các lệnh trạng thái đang giao dịch nó sẽ ngắt hết còn riêng ở đây ví dụ mình là tài khoản master nhưng mà khách hàng của mình á, hay là tài khoản của mình luôn đi mình copy qua một cái sàn khác hoặc là mình tạo nhiều ID để cho sàn nó không để ý thì khi mà nó âm đúng không mình chỉ cần tắt bot copy mình xử lý ở ờ, tài khoản này gồng lệnh hay là tài khoản này âm bao nhiêu phần trăm không muốn cho vào lệnh mình chỉ việc tắt con bot đó đi tắt copy đi rồi ok và con bot này cũng giống như chức năng mà mình cài cơm á mình có thể tự tạo tài khoản dưới link mình sau đó mình mình ờ, ăn cái tiền hoa hồng tiền lót ở đây nó hay một cái là nó chỉ cần bắt wheel là nó có thể copy được rồi và copy sàn nào cũng được ở đây là mình có hai con bot luôn nha một con bot MT4 và một con bot MT5 nó khác nhau nhưng mà hai con này nó đều copy được hết được qua cho nhau luôn đây MT4 của MT5 và MT5 của MT4 thì à, mình à, trước đây mình cũng làm video nhiều rồi thì mọi người á, mà muốn thảo bot copy gì đó thì cứ inbox qua Zalo mình à, mình có để à, dưới cái phần mô tả này hay phần giới thiệu này mình có để hết còn đây là Facebook của mình Zalo mình cũng để lại đó thì à, có gì không hiểu thì cứ inbox cho mình rồi giao lưu mình ở à, Bình Dương nếu mà có cơ hội giao lưu thì mình chia sẻ nhau về à, cái cách thức giao dịch để cho mình được tối ưu cái phần lợi nhuận à, cảm ơn mọi người nha nếu mà thấy hay á, thì cho mình một một like một đăng ký kênh để mình có tinh thần mà để à, ra một cái video để cho mọi người tham khảo